mấy năm nay anh không về nơi chốn đây Không biết em giờ như thế nào Có ai chưa Lỗi đó khi xưa đưa em về anh vẫn nhớ Có hàng cây ngát xanh êm đềm Gió lao sao Thấm thoát thôi đưa hôm nay tự nhiên buồn biết mấy ngày xưa ấy nếu chẳng buông tay đưa em về anh vẫn nhớ có hàng cây ngã xanh êm đềm gió lao xao thấm thoát thôi đưa hôm nay tự nhiên nhớ tháng ngày thơ chúng ta ngày dài nói thương nhau ôi buồn biết mấy ngày xưa không biết em giờ như thế nào có ai chưa thấm thoát thôi đưa hôm nay tự nhiên nhớ lại tháng ngày thơ chúng ta ngày dài ta nói thương nhau buồn biết mấy ngày xưa ấy nếu chẳng buông tay